không biết bao giờ mình mới hết xui xẻo đây Thực sự là nhiều lúc cảm thấy cô đơn ghê Ước gì lúc này có một người bạn nào đó ở bên cạnh mình Ai... Hello Phong Cận Ôi, ôi cái gì vậy? Cái gì, cái gì vậy? Trời, trời, trời ơi, cái tên kia Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong nhà của ta? Ủa, à, ăn trộm, bởi người ta có ăn trộm Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Xin giới thiệu với bạn, tên của mình là Doraemon Mình đến từ thế kỷ 22 Cái gì? Doraemon đến từ thế kỷ 22 Nè nè đừng có xạo nha Tôi tôi không biết ai là Doraemon đến từ Ủa, từ, nghe cái tên quen quen Doraemon <gasps> Ủa Khoan từ, đừng có lừa tôi nha Tính ra tôi nhớ là Doraemon chỉ có trong truyện tranh thôi mà Làm gì có trong Minecraft Ờ, thì tôi là Doraemon phiên bản Minecraft Doraemon phiên bản Minecraft Nè, đừng có lừa tôi nha, tôi không có tin đâu Nhưng mà ừ, bằng chứng đâu mà cậu kêu cậu là Doraemon hả Ai, trời đất ơi đúng là hồi nhỏ cậu không có tuổi thơ mà hồi nhỏ cậu không nhớ rằng đó là Doraemon xuất hiện trong hộp bàn sao bây giờ tôi cũng xuất hiện ở trong hộp bàn nên là tôi là Doraemon thiệt nè trời ơi thiệt không bây giờ cậu thử di chuyển với tôi coi coi chứ tôi không tin đâu thiệt chứ Hỷ à Ôi trời à. <laughs> nó, nó biết đi luôn nè mọi người ơi Nhìn kìa Ôi trời mấy bạn ơi mấy bạn nhìn nè Con Doraemon này nó nó, nó biết di chuyển luôn Khoan đã từ từ Doraemon là phải có bủ bói Đâu cậu có bủ bói không Hả? Trời đất ơi cậu không tin đúng không Đây cậu nhìn vô túi của tôi nè Đây ở trong túi của tôi đó chính là túi bảo bối thần kỳ của tôi đó Ủa cái gì Đây chính là túi thần kỳ á hả Ủa nhìn cũng giống đó nha Tròn tròn, mập mập y hệt như Doraemon nè Mà còn có cả túi thần kỳ nữa Thì chắc chắn đây đúng thiệt là Doraemon rồi Ơ nhưng mà khoan, như vậy có nghĩa là Nếu như cậu chui từ học bàn của tôi Vậy thì có nghĩa là học bàn của tôi sẽ có cổ máy thời gian bên trong hả Ờ à, đúng rồi, trong học bàn của cậu có cổ máy thời gian mà Ồ, ồ đâu đâu, để mình xem coi <gasps> Ui, cái học bàn nó phát sáng nè mọi người Nhưng mà khoan, tôi không tin đâu nha Làm gì có chuyện mà có cổ máy thần kỳ ở trong thế giới Minecraft cậu thử cậu chui vô coi tôi mới tin được đây nếu mà cậu không tin thì để tôi chui, chui vô cho cậu cậu xem nè đấy ba hai một ui ô biến mất rồi ôi trời ơi bạn ơi Doraemon biến mất thiệt rồi nè Ủa vậy là bên trong đây là có cỗ máy thời gian thiệt hả ta ờ, ờ, Đâu để để mình chui thử xem nha các bạn nha ui ui Ủa cái gì vậy ủa chỗ này là chỗ nào đây oh, mình nhận ra rồi các bạn ơi đây chính là cỗ máy thời gian của Doraemon thiệt nè ủa Doraemon vậy là mình ngồi lên trên cái máy này là mình có thể đi đến thời gian nào mình muốn cũng được hết hả hay tất nhiên rồi đây là cỗ máy thời gian mà à, <laughs> trời ơi đã quá à tôi không ngờ là trong minecraft cũng có doraemon và cũng có cả cổ máy thời gian luôn các bạn ơi à, như vậy là cái điều ước của mình hồi nãy đã thành hiện thực rồi hồi nãy mình ước rằng mình sẽ có một người bạn ở bên cạnh và bây giờ doraemon đã xuất hiện Ê, nhưng mà khoan ở doraemon ơi bây giờ bọn mình lên lên trên gọi là mặt đất đi chứ ở trong cái cái cái gì ta cái thế giới thời gian này á tôi bị nhức đầu quá nhìn nó nhức đầu thực sự luôn á thôi mình đi lên trên đi mà nói chuyện tiếp đi lên trên nha Được, vâng, đi lên trên ơi ok đi À <laughs> trời ơi thần kỳ quá à Doraemon ơi Bây giờ á thì mình tin cậu là Doraemon thiệt rồi đó Ê nhưng mà khoan đã Mình muốn hỏi cậu một câu nha Tại sao cậu lại từ thế giới tương lai và quay trở về đây Để giúp mình Mình đâu phải là bạn của cậu đâu Mà tại sao cậu lại đến đây Hey, thì cậu cũng giống như là Nobita trong truyện tranh vậy đó Cậu á, lúc nào cũng hậu đậu nè, dụng về nè Mà lại còn hay xui xẻo nữa Cho nên nó là tôi đã từ thế kỷ 22 về đây Để giúp cậu thoát khỏi cái số phận xui xẻo Và dụng về đó Và một điều đặc biệt nữa đó chính là tôi sẽ trở thành một người bạn tốt của cậu ồ thiệt vậy luôn hả à? đảo quá vậy trời ơi thích quá à ơi như vậy thì mình sẽ y hệt như Nobita trong truyện tranh vậy đó bạn Mình sẽ được sử dụng bộ bối của Doraemon Trời ơi, quá là đã luôn Có bạn nào <laughs> muốn... Ờ, ờ, ờ, gì ạ? Bảo bối của tôi không phải là lúc nào cũng muốn dùng cũng được đâu nha à, à, à, Được rồi, biết rồi mà Khi nào mình cần cái gì đó lắm thì mình mới nhờ đến bộ bối của cậu thôi Mình không có lợi dụng cậu đâu, yên tâm <laughs> Hay, Trời ơi, bạn ơi, đã quá à Vậy dạ, từ nay mình có thể sử dụng bộ bối của Doraemon Bạn nào muốn mình quay những video sử dụng bộ bói của Doraemon thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới mình sẽ test bộ bói của Doraemon cho bạn xem nha à, mình sẽ mượn Doraemon à, thôi được rồi bây giờ á trước tiên á thì Doraemon à cậu có thể nào cho mình mượn thử cái trong chống tre để mình có thể bay thử được không chứ mình thích bay lắm luôn á trong chống tre hả tất nhiên là có rồi nhưng mà bây giờ á là tụi mình đi ra ngoài đi tôi sẽ cho cậu mượn ok được được được vậy bây giờ mình ra ngoài nha đây đây bạn bạn bấm cái nút này nè là là đi đi đi ra bên ngoài được à ok đây đây Ôi đây, đây đây tính ra nhà cậu cũng hiện đại quá vậy trời ơi nhà của mình ở trong minecraft mà hơi bị hiện đại luôn á thôi được rồi Doraemon <laughs> cậu cậu cậu cho mình xem thử cho chống che đi <laughs> cậu đợi tí nha từ từ để tớ lấy bảo bối trong túi thần kỳ của tớ đã Trông trống tre Wow Trời ơi các bạn ơi bạn nhìn nè Doraemon đang đeo cái trong trống che trên đầu thiệt luôn nè các bạn Đâu đâu để mình xem coi Ủa nó đang xoay vòng tròn thiệt luôn nè Hay quá à, Doraemon à, Ủa, ủa nhưng mà khoan cái trong chống che này tôi đọc trong chuyện này nó bay cao lắm mà cậu có thể bay cao lên trời được không ủa trời ơi tất nhiên rồi đây cậu nhìn nha ba hai một ghê chưa trời ơi đảo vậy đâu bây giờ cậu thử bay ờ, tuốt lên trên cái nóc nhà luôn coi thử thử thử đi thử đi này tớ cho mày lên tuốt cái nóc nhà luôn Ui cha Ghê không ghê không Trời ơi xịn quá à Mấy bạn ơi có trong chống che thiệt luôn kìa à, Doraemon bạn bạn bạn xuống dưới đây Mình mình mình nói cậu nghe nè Mình đang nỉ á cho mình mượn mình bay thử cái được không Ê, nhưng mà cái chống chống che này của tớ á, rất là khó bay á cho nên á là cậu phải luyện tập đàng hoàng nghe chưa nếu à. không là cậu tông vô nhà người ta liền á ok yên tâm yên tâm đi mình biết mà cho mình mượn đi này đợi tớ tí Trời ơi mấy bạn ơi bạn nhìn nè Trên đầu của mình đang đội trong chống tre thiệt luôn nè mấy bạn ơi Nhìn xịn chưa Ui, Doraemon ơi Mình mình mình mình đang bay lên nè Doraemon Nhìn nè oh hay lắm hay lắm trời ơi thích quá à. các bạn ơi bạn nhìn cho giống tre xây nè ó ờ, xây xây xây xây xây xây nè ghê chưa ghê chưa <laughs> trời ơi đảo à Ê, Doraemon mình thử bay bay lên trên trên bay lên cao thử nha được ờ, cậu thử bay đi nhưng mà nhớ từ từ thôi nha ok ok đâu để mình thử nha ờ, hey. ha wow, trời ơi, cao quá à. <laughs> trời ơi, bạn ơi Mẹ, bạn bay từ từ đây ờ à, mình biết rồi từ đó cái chừng đó mình biết rồi mình biết rồi mà trời bay tuốt lên trên mây luôn nữa bạn ơi ui trời ơi, đã quá à. mọi người nhìn nè trên đầu của mình cái trong chấm che đang xoay xoay xoay xoay xoay, xoay nè bạn thấy không Ủa, trời ơi, đã thiệt luôn á Doraemon ê trời như vậy là từ nay mình đã có một người bạn mới rồi ơi ui mà khoan cái gì vậy ui cái gì vậy dạ! ai à, trời ơi đau quá à. Doraemon vậy còn có sao vậy Phong cận trời ơi tại sao mình đang bay cái tiền mình bị té xuống dưới vậy hả Ê, à, đau quá trời đất luôn á <laughs> chắc chắc chắc là do mình quên quên sạc pin á <laughs> cái mình đưa cho cậu quên sạc pin rồi <laughs> trời ơi đúng là cậu còn hậu đậu hơn cả tớ luôn á trong chống tre mà quên sạc pin như vậy rất là nguy hiểm á biết không ờ. thôi nhưng mà thôi không sao dù gì ấy, thì mình cũng tin cậu là Doraemon thiệt rồi thôi bây giờ mình với cậu sẽ cùng nhau đi gặp mọi người trong làng để mình giới thiệu cậu với những người bạn mới ví dụ như là Mr. Dịch nè Sammy, Simmy, Kairon với lại Siro, Mimi nữa, Camui nữa, nhiều người bạn lắm Bạn muốn đi với mình không? Được, đi thế nào, mình cũng muốn gặp Ok, vậy thì đi thôi nha Qua đây qua đây, đầu tiên mình sẽ giới thiệu bạn cho Sammy trước Qua đây qua đây, nhanh lên nhanh lên Sammy ơi, Sammy à Trời ơi bạn ơi, hôm nay mình vui quá Mình đã kiếm được một người bạn mới rồi Mình phải khoe ngay cho Sammy mới được À, à để, để mình nhấn chuông Sammy ơi Ủa, Sammy à ai ta cười Người ta vậy Trời ơi ai phá gì Tôi là Phong Cận nè Tôi đến đây để thăm Sam nè Sẵn khoe cho Sam cối này hay lắm nè Sam ơi Doraemon bạn đợi mình tí nha Sam ơi Ủa Phong Cận hả Trời Tôi nè tôi nè ơi, Tôi nhớ ông gần chết nè à. Đời ông Sam giờ luôn á Phong Ủa Sammy nhớ Phong hả Trời Phong cũng nhớ Sam nữa Ủa mà sao sao, sao sao tự nhiên hôm nay đợi Đợi Phong hả Ủa bộ biết hôm nay tôi Phong ra đây thăm hả ông ông tôi đợi ông lại để tôi quánh nào, Ê, cái gì vậy đứng lại trời cái gì vậy ơi bình tĩnh bình tĩnh đứng lại đứng lại cái gì mà bình tĩnh ông nghĩ sao vậy hả ông nhà ông là người vậy mà ăn cắp bánh quy của tôi mới đâu đúng không hả ủa làm gì có tôi có biết bánh quy gì đâu nè sam tôi nói cho bà nghe nè mặc dù á tôi ham ăn thiệt á nha nhưng mà tôi không thể nào mà tôi lấy trộm bánh của sam để ăn được cái gì kỳ vậy trời ơi trời ai chứ riêng ông là tôi tin á riêng ông là tôi tin luôn á bây giờ nôn bánh ra trả tôi nhanh lên tôi quánh không bây giờ sao trời không có mà trời bình tĩnh đi tôi nói sam nghe nè hôm nay chúng ta mới có một người bạn mới tính khoe cho sam mà sam làm gì hung dữ vậy hả ủa bạn mới đâu đâu đâu đây nè Xin giới thiệu với Sammy Ôi. Đây chính là Doraemon wow. Doraemon Ủa Doraemon có trong Minecraft luôn Ủa tôi tưởng trong một hình thôi mà Thôi giới thiệu với bạn Tên của mình là Doraemon Mình là người đến từ thế kỷ 22 Rất vui được gặp bạn đó Ôi, dễ thương chưa trời ơi nhìn tròn tròn với béo với trang phong cận này dễ thương vậy nè nè sam nói gì vậy tính ra tôi vẫn còn ốm đẹp trai xấu muối vậy mà sam kêu tôi mập là sao trời ơi tôi không có tròn mập như doraemon đâu mệt rồi rồi giờ sao bây giờ ông giới thiệu tôi với doraemon hả trời ơi vậy đúng rồi à. xin giới thiệu với sam nha hôm nay là phong đang ngồi ngủ trưa à không ngồi sao ngủ phải nói là nằm ngủ trưa mới đúng thì tự nhiên cái học tủ bàn cái tính của phong á tự mở ra xong cái đầu doraemon từ trong học tủ xuất hiện luôn ghê không y hệt như trong truyện tranh luôn á ôi trời trời gì mà thần kỳ quá vậy wow, <laughs> trời xịn mà ủa mà từ từ đâu phong doraemon này có lấy được bảo bối thần kỳ không có chứ có chứ à à quên nữa xin giới thiệu với doraemon đây chính là sammy à, à sammy thấy dễ thương không <laughs> ủa phong ơi ơi sao tôi thấy bạn này hung dữ vậy ủa hình như bạn này là cha em đúng không à, à, trời ơi không phải đâu <laughs> trời ơi Doraemon ơi bạn hiểu nhầm rồi đây không phải là cha em đâu à, à Sam ơi bình tĩnh chắc là do là Doraemon thấy bà hung dữ quá cho nên thấy ăn hiếp tôi chắc là tưởng là cha em đó không phải vậy đâu <laughs> đây tôi là nghĩ tôi là cha em hả Doraemon nói chuyện gì cay vậy tôi thì sao là cha em tôi hiện gần chết à hung dữ quá ơi bạn này hung dữ quá không ơi bạn này hung dữ quá hả à, bình tĩnh bình tĩnh đây nè xin giới thiệu với lại là Doraemon đây chính là Sammy là là là con gái đâu phải là con trai đâu mà là trai em Sammy á là là là bạn là bạn gái của tôi đó <laughs> thế vậy là bạn gái của ông cận hả đúng rồi vậy có nghĩa là Sammy chính là Shizuka đúng không à à đúng rồi á cũng na ná vậy á oh rồi đúng rồi đó tôi hiền diệu xinh đẹp nét na thùy miệng nhất thế giới minecraft tất nhiên là tôi là shizuka rồi ưới ngại ghê à, à, <laughs> hiền hiền ghê đúng không à, à, hiền hiền hiền hiền giọng giọng giọng giọng ok ok à quên nữa từ nãy đến giờ tôi khoe đây là Doraemon thì tất nhiên Doraemon là phải có bủ bói đúng không bây giờ Doraemon bạn hãy cho mình mượn cái chấm chấm che đi để cho Sammy thử gọi là dùng bủ bói <laughs> Ê, được, được, được Đây, Ôi. bạn đợi mình tí nha Thì để mình mò bảo bối cho các bạn coi nè Thì bảo bối, bảo bối Được rồi, trong chống che của các bạn đây Thì... Đâu? À. Ten ten ten ten Đây xin giới thiệu với Sammy Đây chính là trong chống tre của Doraemon á Hồi sáng nay tôi có đội thử lên tôi bay được luôn á Sam Hơi bị hay luôn á nha Ui thích quá Đây là ước mơ của tôi khi xem Doraemon đó Phạm Tôi chắc chắn mấy thằng fan tôi thích y trang tôi luôn là có trong chống tre ngoài đời đó Khỏi <laughs> bay lên trời luôn Đúng à. rồi Nè Sam Sam có muốn thử dùng ừ. trong chống tre thử không Muốn muốn muốn trời tôi bay lên trời luôn bằng cái này luôn á thích quá à Doraemon ơi cậu có thể nào cho Sammy mượn chấm chấm tre được không Ê, tất trời Được rồi, Doraemon đã đồng ý rồi hả Sammy Bây giờ Sam hãy thử lấy Sam đội trên đầu thử bay Thử thử bay thử đi Rồi, đây, tôi lấy nè để xem xem qua, để xem qua um... Rồi, bây giờ thì trong chấm tre đã được đeo trên đầu của Sam rồi đó Bây giờ Sam hãy thử bay thử đi Ôi, tất quá Ủa bay sao, bay sao, tôi có biết bay đâu Bây giờ Sammy chỉ cần nhảy lên một cái là nó sẽ bay lên liền luôn á Ủa thật à, rồi, rồi tôi thử nha Một, Ok hai ba wow, bay lên rồi kìa wow ơi sam ơi sam đang đội trong chống tre á sam có thể bay cao hơn được luôn á đâu cần phải bay thấp như vậy đâu ừ, thử bay cao lên đi nhìn kìa à. à. đã chưa đã chưa trời ơi wow thích chơi thích chưa <laughs> đó đó Sam thấy không? Tôi đã nói mà, đây chính là Doraemon thiệt đó, có bảo bối trong giống tre luôn mà ghê chưa? Hey, tính ra nha, à. là Doraemon còn nhiều bảo bối khác hay hơn nữa luôn các bạn ơi. Nhưng mà cứ từ từ đi, mình sẽ cho bạn xem những cái món bảo bối tiếp theo của Doraemon nha. Đấy, rồi được rồi. Vậy thì bây giờ tôi đã giới thiệu cho Sam xong người bạn mới rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ à, cùng nhau qua bên nhà của simi đi. ở chúng ta giới thiệu ừ, cho ừ. người ờ. bạn này cho simi ha ok tôi bay trước đồng ý đồng ý <laughs> wow. trời ơi bạn nhìn kìa sao bay cái trong chấm tre xong bà bà thích quá bay hoài nữa bạn ok Doraemon, bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi qua thêm thăm thêm một người nữa, đó chính là mèo Simi, được không? Được, được, được, được, tôi đang hóng gặp bạn bạn nào tin Simi lắm nè, đi thôi nào Phong Cận ơi Ok, đi thôi Rồi, xin giới thiệu với Doraemon Đây chính là nhà của bạn có tên là mèo Simi À đây nè, bên này nè à, Hello mèo Simi Hello oh, hello phong cận nha oh. <laughs> à, à ông qua đây ông mua vậy là giờ đồ ăn của tôi đúng không đúng rồi hôm nay đói bụng quá trời quá đất luôn cho nên qua đây để mua đồ ăn nè à quên hôm nay tôi có một người bạn này muốn giới thiệu với lại simmy nè xin giới thiệu với sim oh. đây chính là doraemon hả gì cơ doraemon doraemon luôn hả đúng rồi tôi coi thử tôi coi tôi coi thử coi Wow, trời đất ơi Tính ra Doraemon tôi chỉ đọc trong chuyện thôi Ai ngờ là có ngoài đời thật luôn hả Hay Trời ơi, tất nhiên ờ, rồi ờ, ờ, Mà... ờ, ờ, ờ, ờ Phong ơi, Phong ơi Hả? sao Doraemon cho, cho cho tôi hỏi cái ủa hồi nãy phong nói với tôi á là phong sẽ dẫn tôi đi gặp một cái bạn tên là mèo simi mà ủa sao bạn này đâu phải con mèo đâu gì vậy? À, à, trời ơi Doraemon à ông nhầm rồi thật ra mèo simi chỉ là cái tên thôi chứ bạn ấy cũng là người như chúng ta thôi chứ không phải là con mèo đâu <laughs> ờ vậy mà tôi cứ tưởng đâu là con mèo simi chứ trời ơi <laughs> trời ơi đúng là Doraemon thích mấy con mèo đúng không <laughs> thôi được rồi à đúng rồi hôm nay qua bên đây sẵn rồi tôi sẽ cho Doraemon ăn thử những món ăn do mèo simi nấu hơi bị ngon luôn á nha Sim ơi Bây giờ để tôi xem coi hôm nay quán của Sim có gì nè Ồ cái này là bánh bánh bí ngô đúng không Đúng rồi đó, bánh bí ngô hơi bị ngon nha Mới là oh. À. luôn Ê, Doraemon, bạn có muốn ăn thử bánh bí ngô không? À, thôi tôi không ăn bánh này đâu bánh này tôi không ăn được ờ, không ăn được hả vậy thì bên bên này nè bên này có mấy cái bánh này là, là bánh gì ta bánh này bánh bánh gì hả sim bánh donut bánh, bánh donut nè có muốn ăn thử không <laughs> à, tôi có ăn được luôn không ăn được ủa cái gì kỳ vậy Doraemon mà khó khăn quá vậy không có bánh nào ăn được hết trơn vậy chứ bạn muốn ăn gì tôi muốn ăn bánh rán trời ơi tôi á mọi người biết mà xưa giờ tôi chỉ ăn bánh rán thôi à bánh rán á chết rồi ở trong minecraft thì làm gì có bánh rán cho Doraemon chứ ơi ủa sim ơi có bánh rán không bánh rán hả à? à trời đất ơi tỉnh ra may mắn nghe ta hôm nay tôi vừa nấu bánh rán luôn nè bánh bánh bánh rán bánh rán là wow. Doraemon ok ok ui trời y hệt như trong hoạt hình luôn nè các bạn nhìn nè <laughs> bánh rán thôi được rồi hôm nay tôi mới nấu mà Doraemon à, bạn ăn bánh rán ha để mình mua cho bạn mua càng nhiều càng tốt nha tôi ăn bao nhiêu cũng được hết trơn á <laughs> ok được rồi Simmy cho mình một cái bánh rán nha ok được rồi hai người ngồi ra bàn mình bưng à, ra Doraemon ơi mình không có tiền nghèo đâu cho nên là một cái thôi nha bạn ngồi ở đây đi để mình ngồi ở đây <laughs> rồi đây à trời Doraemon hôm nay á là có một người bạn mới với cậu mình rất là vui luôn cảm ơn sim nha hay cho nên hôm nay mình sẽ đãi cậu ăn nè ăn đi doraemon bánh bén nè ngon ngon ngon ngon ngon quá ngon quá ngon quá cảm ơn nha <laughs> <laughs> Trời ơi, thật là không ngờ hôm nay bạn có quá nhiều sự trùng hợp luôn Doraemon xuất hiện ở trong làng của Hero Team Mà trong làng Hero Team lại có thêm cả bánh rán nữa Trời ơi, vậy là Doraemon tha hồ mà ăn luôn Nhưng mà tiếc á, là do là nhà mình nghèo quá Không có nhiều bánh rán để mua cho Doraemon ăn Thôi nhưng mà một cái hơi chắc cũng đủ rồi ha Ê, à khoan đã, Doraemon, cậu ngồi đây đợi mình tí nha Mình đi toilet một chút À Sim ơi, có gì Doraemon cần ăn thêm cái gì thì bạn cứ ờ, đem ra cho Doraemon nha Ok được rồi, yên tâm rồi mình, tớ có nhiều bệnh rạng lắm Lát nữa tớ cho cô ăn nha Ok, được yeah, rồi Cảm ơn cậu Doraemon để tới tí nha, tới đi vệ sinh một chút Ây à, trời ơi, không biết sáng nay ăn chúng cái gì mà đau bụng quá vậy ta Ây, trời ơi, thoải mái rồi Không biết sáng nay ăn chúng gì mà đau bụng dữ ta Ủa, trời... Ủa cái gì đây Ủa, mà cái bình gì đây Ủa Doraemon Bạn làm cái gì mà bạn bày bừa mấy cái gì ra tùm lum sàn vậy Đâu nhậu nhậu nhậu Ủa bày bừa gì Mình đang ngồi ăn bánh rán á Ủa trời Ủa, Ủa Sim ơi cái này là mấy cái bình gì vậy à cái này là bình bánh rán á nãy chị Doraemon ăn nhiều quá trời luôn á mình làm không xuể tay luôn á Hả? Ôi, trời, trời ơi, trời. Sim ơi là Sim mình nói <laughs> bạn nghe nè Mặc dù là bạn thích Doraemon thiệt á Nhưng mà bạn cho Doraemon ăn một cái bánh rán thôi được rồi Mời đâu có cần phải nhiều vậy đâu Ôi trời ơi Ngon rồi, ngon rồi, cảm ơn Sim ra ngon quá Nhầm, nhầm, nhầm, nhầm, nhầm Ngại muốn chết luôn à Mình đâu có mời đâu, tính ra mình bán cho Doraemon mà Bán Trời Doraemon ừ. làm gì có tiền mà bạn bán cho Doraemon Ủa nhưng mà Doraemon à Từ nãy giờ cậu ăn bao nhiêu cái rồi à, Hồi nãy giờ tôi ăn cũng sương sương là năm mười lăm hai mươi Ơn ờ, trăm cái rồi À cái gì một một một trăm cái What? ờ, ờ, ờ, ờ, Sim ơi bánh rán này bao nhiêu một cái vậy ờ, bánh rán này hả ờ, một cái là một kim cương này nếu mà một trăm cái là một trăm viên kim cương cái gì 100 kim cương trời, ơi nhà mình nghèo vậy tiền đâu ra 100 kim cương mà trả tiền bánh rán cho Doraemon đây trời ơi Doraemon ông ăn cái gì mà nhiều vậy hả trời ơi tôi nghe Jimmy bọ gọi là cứ đưa bánh rán ra thì tôi cứ ăn thôi à chứ tôi đâu biết là tính tiền đâu trời ơi cái gì vậy bạn phải biết rằng là trên đời này cái gì cũng phải tính bằng tiền hết á tự nhiên không bạn ăn nhiều vậy hả Doraemon mình làm gì có tiền à, sim ơi <laughs> bây giờ ờ, tôi với doraemon không có tiền trả đâu giờ sao oh, <laughs> không có tiền hả hmm, cũng không sao à, <laughs> trời ơi khổ quá trời quá đất luôn á bây giờ phải đứng ở đây để rửa chén nè mấy bạn ơi khổ quá doraemon là ơi là doraemon sao cậu ăn nhiều quá vậy hả bây giờ mình phải rửa Tôi chén để trừ nợ nè Trời đất ơi, thì tôi tưởng đâu đó là bánh miễn phí tôi ăn rồi. <laughs> Trời, Trời ơi. ơi, thiệt luôn á, đúng là cậu phiền phức thiệt luôn á Doraemon. Ở nhiều chén vậy sao mà rửa, rửa hết được đây. Trời trời. Nè nè, hai người kia làm nhanh lên nha, tôi còn ra kia bán nữa á. <laughs> Trời ơi, biết rồi, thôi sim ra ngoài kia đi. Bọn tôi sẽ cố gắng ừ. rửa đủ 100 cái chén đi để trả nợ được chưa? Ok. Nếu mà bị một cái chén nào thì hai người sẽ biết nhặt với tôi nha. À, à, à, tôi biết rồi, tôi biết rồi. <laughs> ok la, la, la, la, Doraemon là tất cả tại cậu đó Trời ơi, khổ thiệt luôn á Thôi thôi, rửa, lo mà rửa chén đi kìa Còn đứng đó nhìn cái gì ờ, nữa Cậu cứ ờ. lo rửa chén đi Nhưng mà Phong Cận à, để tôi nói cho cậu nghe nè Tôi là mèo máy đến từ tương lai Và nhiệm vụ của tôi đến đây là để giúp cậu Nên đó là cậu yên tâm Tôi sẽ cố gắng giúp cho cậu trở nên không xui xẻo nữa Ai, thôi cũng được Nói chung là cậu là người bạn mới với tôi Cho nên tôi cũng không muốn trách cậu Ê, thôi được rồi Thôi rửa chén đi <laughs> Yên tâm đi Từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành một đôi chi kỷ Chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau à, Được rồi biết rồi mà Thôi rửa chén đi nhanh lên kìa Thôi Simi xử hai đứa mình luôn á <laughs>